Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay. Và đã rất lâu rồi thì chị Hiên mới phát trực tiếp cùng với chúng mình ở trên fanpage đúng không nào? Không biết là bây giờ thì các bạn đã có thể lên xem phần phát trực tiếp này chưa? Nhưng mà hiện tại chị đã đang có mặt ở đây cùng với chúng mình rồi. Thế nên nếu như các em đã có mặt ở đây rồi thì hãy gửi lời chào cùng với chị nhé. Được không nào? Hello, xin chào các bạn. Xin chào các em, các bạn đã có mặt ở đây chưa nhỉ? Các bạn đã có mặt ở đây chưa? Rồi, ok, xin chào, xin chào các bạn Ở đây những bạn nào là 2K3, những bạn nào là 2K4 nhở giơ tay chị xem xem nào <laughs> Hello các em, xin chào các bạn Hiện tại là ngày hôm nay khóa học 10 ngày của chị được nghỉ một buổi hiếm hoi Thế nên là chị có thời gian để lên phát trực tiếp cùng với các bạn Chứ còn mọi hôm ấy là bây giờ chị đang miệt mài dạy cho khóa học 10 ngày đến khoảng tầm 1-2 giờ sáng cơ <laughs> Các bạn ấy học học cuồng nhiệt lắm Các bạn ấy học cuồng nhiệt kinh khủng luôn ấy <laughs> Rồi các em ơi, nào cùng quay trở lại với chị Ở trong buổi tối ngày hôm nay nha Ồ thế à Các bạn 2K3 đã chuẩn bị sẵn sàng cho kỳ thi sắp tới chưa? Còn 2K4 thì đã sẵn sàng cho năm học mới chưa? Nào Các bạn ơi rồi xin chào các em, xin chào các bạn Rất là nhiều các bạn 2K3 có mặt ở đây đúng không? À cũng có một số bạn 2K4 đã xuất hiện ở đây rồi Năm nay các anh chị 2K3 học rất là chăm đấy Thế nên là 2K4 cũng phải bắt đầu bắt tay vào công việc ngay lập tức, ngay và luôn đi nhá Được không nào? Hello, xin chào các bạn Rồi 400 bạn rồi, nhanh quá trời luôn đấy Lâu lắm rồi chị mới có thời gian phát trực tiếp trên fanpage đấy Thực sự là như vậy <laughs> đúng rồi, tầm này hôm qua đang say mê nghe chị giảng à Ngày mai chúng mình lại tiếp tục mà, đúng không? Ngày mai chúng mình lại tiếp tục mà <laughs> Chị có sách cho hai k tư chưa? Ồ, các bạn ơi, chị có nhiều sách cho hai k tư lắm đấy Thế nên là ngày hôm nay chúng mình lại đang được free ship nữa cơ Nên là nếu như bạn nào muốn, muốn mua sách để học trước ý Thì các em nên mua ngay hôm nay để được free ship nhá Được không? Ok, xin chào các bạn rồi, đợi mọi người thêm một phút nữa rồi chúng mình sẽ cùng bắt đầu luôn phần phát trực tiếp ngày hôm nay với một bài văn tham khảo trước khi chúng mình đi ngủ nhá. Được không nào? Ok, đồng ý là như vậy. Đồng ý là như thế nhá. Rồi, thế à, em vừa thấy thông báo cái là vào luôn à. Tầm này 2K3 đang cực kỳ sốt sắng để chuẩn bị bước vào kỳ thi đây Mùng 7 tháng 7 thì ờ, sẽ là cái buổi thi đầu tiên của chúng mình rồi đúng không ạ? Thế sau đấy thì các bạn sẽ thi các môn tiếp theo và 2K4 thì bây giờ cũng nên chuẩn bị thời gian để để có thể xuất phát sớm đi là được rồi đấy À đang có rất là nhiều lời đề nghị rằng là Chị ơi chị hãy phát về bài này phát về bài kia đi <laughs> Đồng ý hôm nay chị sẽ nghỉ sớm một lát phát trực tiếp cùng với các bạn một lát chia sẻ Một lát Sau đấy thì chị sẽ nghỉ sớm <laughs> Thôi thôi thôi thôi Mấy cái đứa này nhá Cứ suốt ngày mong chị nhập với cả các kiểu các kiểu <laughs> Còn hai tuần nữa Đúng rồi còn hai tuần nữa thôi Nhanh kinh khủng khiếp Thật sự là như vậy Rồi các bạn thấy là Năm nay liệu rằng khả năng môn văn của chúng mình sẽ vào bài nào Các bạn nghi vào bài nào <laughs> Em thích sóng à Em thích gì đây Em thích gì đấy À vợ chồng A Phủ à Gì nữa Nào các bạn gì nữa <laughs> Rồi Nào các em ơi Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng quay trở lại với nhau nhé Trong cái quá trình mà chúng mình cùng với nhau đi tìm hiểu về một bài văn tham khảo ấy Thì chị sẽ cùng đồng hành với các bạn để đi phân tích những cái yếu tố Để chúng mình tạo nên một cái bài văn thu hút luôn Được không? Ok chưa? à, Năm nay thì có vẻ các bạn đang nghi ngờ rất là cao vào văn xuôi Và nếu như các bạn đã đang thực sự nghi ngờ là cái khả năng vào văn xuôi cao đến như vậy thì ngày hôm nay chị xin được phép giới thiệu cùng với các bạn một bài văn tham khảo về một trong số những tác phẩm mà chị nghĩ chúng ta sẽ phải đặc biệt quan tâm đấy. Đó là vợ chồng, à xin lỗi, đó là vợ nhặt của nhà văn Kim Lân. Ok không nào? Rồi, đủ 800 bạn chúng mình sẽ bắt đầu nhá. Bây giờ là được 700 bạn rồi, đợi lên 800 bạn chúng mình sẽ bắt đầu. Cứ bình tĩnh, chị sẽ chia sẻ hết, chỉ cần các bạn chăm chỉ thôi. Quan trọng là các em chăm chỉ thôi, còn chị sẽ chia sẻ hết cùng với các bạn để trang bị cho các em những cái kiến thức tốt nhất để chúng mình đi thi. Đối với các bạn 2K4 thì đây cũng sẽ là cái hành trình để các bạn xuất phát sớm đấy. Xuất phát sớm thì bao giờ cũng có lợi thế hơn mà nhá. Xuất phát sớm thì bao giờ cũng có lợi thế hơn. Rồi trước tiên <laughs> chúng mình sẽ cùng nhau chị lại chị lại chốt. Hạ An ơi, chị lại chốt là là là vợ nhặt mất rồi. Chị lại chốt là vợ nhặt mất rồi. Thương quá đi mất. <laughs> nhá. Chị lại chốt là vợ nhặt mất rồi. <laughs> Các bạn ơi, nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau bắt đầu nhá. Được không? Ok. Rồi, đề bài của chúng mình ngày hôm nay Chúng ta sẽ cùng ghi ra đây một chút để các bạn sẽ nắm rõ hơn về việc là chị đang chia sẻ với các bạn cái gì. Đấy mới là cái điều quan trọng nhá. Nào ok, rồi. <laughs> Năm nay đề văn kiểu gì <laughs> cái gì đấy chúng ờ, mấy cái đứa này đang tự uh, gì đấy đang tự uh, phán đề văn đấy à hả mà chị thấy các bạn phán có mấy khi đúng đâu mà cứ đang vào đây tự phán đề văn cho nhau đấy à Khiếp nghe khủng khiếp thế Cứ như là mình biết chắc chắn là năm nay thi sẽ vào đề ý rồi đấy Nghe khủng khiếp thật sự luôn đấy rồi nào, bây giờ thì đợi chị lấy một cái tờ giấy trắng Chỉ cần lấy một cái tờ giấy trắng thôi mà khó quá Tờ nào cũng thấy ghi hết các chữ thế này rồi Trời ơi, đây rồi, ok, chốt Đây, chị đã lấy được một tờ giấy vào đây rồi Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu nhé Đây các bạn ơi, nhìn vào đây này Chị nhắc lại một lần nữa, ngày hôm nay Hiện tại thì học văn chị Hiên đang free ship sách cho đến hết ngày hôm nay. Thế nên các bạn 2K4 ấy mà muốn mua sách để xuất phát sớm hay là các bạn 2K3 ấy muốn mua sách để nước rút thì hãy đặt sách ngay trong hôm nay để được ưu đãi nhá. Ok chưa? Đồng ý chưa? Còn lại thì chị cũng đã có các bạn khởi khởi động cái khóa học cho các bạn 2K4 rồi đấy. Nên là nếu muốn tìm hiểu thì cũng chủ động tìm hiểu thêm nhá. Bây giờ chúng mình sẽ cùng bắt đầu này. Các bạn chú ý vào đây giúp chị. Đề bài ngày hôm nay của chúng mình Đề bài ngày hôm nay của chúng mình Đây, làm các đối thủ hoang mang đó chị à <laughs> Rồi, đề bài ngày hôm nay của chúng mình Được không? Sẽ là À cụ thể nhá, chị sẽ chị sẽ đưa ra cái vấn đề cụ thể thôi. Hay nói cách khác là vấn đề nghị luận ở đây ấy. Sẽ là diễn biến tâm trạng. Diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng Được không ạ? À? Diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng Từ khi Đưa Người về nhặt Về nhà À các bạn ơi thật ra nhé Là đối với cái vấn đề nghị luận này Thì người ta có thể đưa ra cho các bạn Theo kiểu là Hai hình thức các em ạ à cái hình thức số 1 ấy là người ta người ta sẽ hỏi các bạn cụ thể luôn như thế này. Được không ạ? À? Và qua đó đây là yêu cầu chính nhá, đây là yêu cầu chính này. Thêm vào đó chúng mình sẽ có một cái yêu cầu phụ ở đây. Đó chính là làm rõ tư tưởng nhân đạo của nhà văn Kim Lân. Được không nào? Làm rõ về giá trị nhân đạo mà Kim Lân truyền tải qua cái tác phẩm của mình. Thế thì bây giờ các bạn sẽ lưu ý giúp cho chị là như thế này nhá. Cái thứ nhất là đối với cái vấn đề nghị luận này ấy, thì người ta có thể ra đề theo hai hình thức mà cái hình thức chúng mình sẽ phải quan tâm nhiều hơn ấy. Đó là hình thức mà người ta sẽ cho các bạn vào một cái phân đoạn giống như là đề minh họa. Hôm vừa rồi các bạn làm đề minh họa các bạn biết rồi đúng không? à, người ta đã cho chúng mình một cái đề về sông Hương, vẻ đẹp của sông Hương và cụ thể là vẻ đẹp này được tái hiện qua một cái đoạn văn. Sau đó thì chúng mình sẽ phải xác định cái vùng kiến thức nền thuộc cái đoạn văn đó là gì. Sau đấy thì chúng mình mới bắt đầu triển khai cái phần phân tích. Đấy là cái kiểu ra đề thứ nhất. Cái kiểu ra đề thứ hai mà chúng mình thấy ở đây đó chính là người ta sẽ đề cập đến cái vấn đề luôn, cụ thể đến cái vấn đề luôn. Ok chưa? Nên các bạn sẽ lưu ý giúp chị Ôi em vừa thi thử đề này luôn à Thế á, nếu mà chị mà phát sớm hơn một ngày Thì có phải là là là các em đã đã làm được giải quyết rất là ngon lành rồi đúng không? Khổ thân nhở Nhưng mà thôi không sao Cái mục tiêu cao nhất của chúng mình vẫn là thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà Đúng không ạ? Cái mục tiêu cao nhất của chúng mình vẫn là thi Trung học Phổ thông Quốc gia mà Thế nên các bạn cứ hết sức bình tĩnh, được chưa ạ? Trước tiên nhá, khi mà đã xác định xong về cái vấn đề nghị luận với hai cái yêu cầu chính và yêu cầu phụ rồi thì bây giờ chúng mình cũng sẽ đồng thời xác định được cái hướng làm của chúng ta. Cái thứ nhất các bạn thấy này, cái dạng đề của chúng mình ở đây đó chính là dạng đề phân tích Đúng không ạ? Và phân tích ở đây bắt buộc là chúng ta sẽ phải làm rõ hai vấn đề. Cái vấn đề trọng tâm và chiếm nhiều điểm nhất đó là chúng ta phải phân tích được cái diễn biến tâm trạng của nhân vật chàng từ khi mà đưa người vợ nhặt về nhà. Được không ạ? Có nghĩa là gì ạ? Chúng mình sẽ phải diễn biến qua các trạng thứ nhất. Đó là trên đường về nhà. Đúng không? Trên đường về nhà. Đó là về đến nhà Đúng chưa nào? Và đó là buổi sáng hôm sau. Ok chưa ạ? Buổi sáng hôm sau. Được không nào? Ở đây chúng mình xác định được là những cái phần nội dung kiến thức nền mà chúng mình sử dụng rồi, đúng chưa ạ? Thêm vào đấy, người ta hỏi các bạn làm rõ về giá trị nhân đạo thì các bạn sẽ phải chú ý giúp cho chị nhé. Là các em sẽ phải làm rõ cái thứ nhất, nêu ngắn gọn về khái niệm giá trị nhân đạo. Cái thứ hai, chúng ta sẽ xác định là cái giá trị nhân đạo sẽ thể hiện trên những cái phương diện gì. Được không nào? Giá trị nhân đạo thể hiện trên những cái phương diện gì? Và chúng ta cũng sẽ từ những cái phương diện này dựa vào cái phần mình vừa phân tích ở phía trên để làm rõ. Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị. Các em sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Đây là cái định hướng đầu tiên khi mà chúng mình bắt đầu xử lý một cái đề. Được không nào? Đây là cái cái cái định hướng đầu tiên khi mà chúng mình bắt đầu xử lý một cái đề. Còn đương nhiên là chắc chắn các bạn sẽ phải đảm bảo cho chị về cái bố cục thứ nhất là về hình thức. Hình thức ở đây là bài văn. Đồng nghĩa với việc ấy là chúng mình viết càng nhiều càng tốt được không ạ? À? Chúng mình sẽ không bị giới hạn về việc là chỉ được viết hai mặt giấy thi hay ba mặt giấy thi mà các em viết được bao nhiêu theo khả năng của các em, theo cái gì ạ? À? Theo cái dung lượng kiến thức mà các em có bao nhiêu cũng được. Chúng ta không bị giới hạn về cái này nhá. Nhưng đương nhiên là chúng mình sẽ phải đảm bảo giúp cho chị cái cấu trúc 3 phần mở bài, thân bài và kết bài được không ạ? À? Và đồng thời chúng mình cũng sẽ có ở đây này Đó chính là vấn đề nghị luận chị đã xác định ở chỗ này rồi Thế thì bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau đi vào cái việc là giải quyết cái đề này luôn Đối với cái đề này trong phần mở bài Được không nào? Ví dụ nhá, ở đây chị có một cái mở bài để cho các bạn có thể tham khảo như sau Đây ạ à, Nếu nhà văn Nguyễn Công Hoan quan niệm đời là mảnh ghép của nghịch cảnh Thạch Lam cho rằng đời là mảnh vải có lỗ thủng, có những vết ố nhưng vẫn vẹn nguyên. Thì đến với Kim Lân qua tác phẩm Vợ Nhặt, ta có thêm một định nghĩa về đời. Đời là những kiếp người bị cái đói xô đẩy đến bước đường cùng, nhưng vẫn lấp lánh tình người, vẫn lóe lên niềm tin về sự sống. Và qua thiên truyện vợ nhặt, Kim Lân thực sự đã trở thành một nhà nhân đạo từ trong cốt tùy. Chỉ với một cốt truyện ngắn, ông không chỉ lột tả được cái nghèo, cái đói đến cùng cực, mà còn phát hiện ở trong đó phẩm chất cao quý của con người, xuất hiện trong nạn đói, đặc biệt nhất là thông qua diễn biến tâm trạng và hành động của anh cu chàng từ khi đón người vợ nhặt về nhà. Được không ạ? Đây là với cái dạng đề mà chúng mình không có phân đoạn. Còn nếu như có phân đoạn thì các bạn sẽ trích giúp chị cái phân đoạn ra ở đây. Nhá, trích giúp chị phân đoạn ra ở đây. Ok chưa nào? Đồng ý không ạ? À? Hết sức lưu ý nhá Như chị đã nói rồi và vừa lý giải cho các bạn ở phía trên tại sao lại như vậy rồi Thế nên là các bạn sẽ chú ý giúp cho chị là như thế Nếu như đề cho ở dạng phân đoạn Thì các bạn làm ơn trích cái phân đoạn đó ra đây giúp cho chị Được chưa nào? Nhá, ok chưa? Rồi, bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái tiếp theo Đó là bố cục của phần thân bài Như sau ạ à. Chúng mình sẽ có này Thân bài chúng mình sẽ có thân bài được không ạ? À? Ở trong cái phần thân bài này thì chúng ta sẽ chia ra thành các ý cụ thể như sau, bao gồm luận điểm số 1 này. Luận điểm số 1 ở đây chính là luận điểm về tác giả tác phẩm. Tác giả tác phẩm, được không ạ? À? Luận điểm số 2 của chúng mình là luận điểm phân tích. Đây chính là luận điểm chiếm nhiều điểm nhất trong 3 em điểm đối với cái đề này. Được chưa nào? Nên các bạn sẽ hết sức lưu ý giúp cho chị nhá. Và cuối cùng luận điểm số 3 ở đây, chúng mình sẽ quan tâm đó chính là thứ nhất, chúng ta đi giải quyết một cái yêu cầu phụ và yêu cầu phụ của chúng mình ở đây đó chính là nói về giá trị nhân đạo. Nói về giá trị nhân đạo của tác phẩm này. Sau đó các bạn sẽ làm thêm một cái việc nữa là khái quát về giá trị nội dung. Và giá trị nghệ thuật Ok chưa ạ? Đồng ý không nào? Đây là cái phần bố cục cho phần thân bài Đối với cái dạng đề phân tích mà chúng mình có thêm một cái yêu cầu phụ ở phía trên Thế nên làm ơn các bạn hãy chú ý giúp cho chị nhá Đương nhiên là chúng ta sẽ không trích được cả cái phân đoạn đó ra đâu Bởi vì nếu như mà em trích cả cái phân đoạn đó ra thì em sẽ tốn cực kỳ cực kỳ là nhiều thời gian luôn ý Và chị muốn là các bạn sẽ chú ý giúp chị là chúng mình có thể sử dụng dấu ba chấm ở trong trường hợp này Khi mà chúng mình trích phân đoạn bạn ra Được chưa nào nhá Chứ các bạn ngồi trích ra là hết thời gian luôn đấy Các bạn muốn là thời gian của mình trôi trong vô nghĩa à <laughs> Nhá chú ý giúp cho chị điều này Thế thì trước tiên các bạn nhìn này các bạn nhìn vào đây này Cái luận điểm số 1 của chúng mình Đây không phải là cái luận điểm quan trọng nhất Nhưng mà lại là một cái luận điểm cần thiết đấy Nhá Đây là một cái luận điểm cần thiết đấy Thì ví dụ các bạn có thể đưa ra một cái luận điểm đơn giản như thế này đây ạ, à, chúng ta sẽ có như sau Đây, ví dụ đây là một cái cách viết đơn giản này Ví dụ đây là một cái cách viết đơn giản này Như sau Trong nền văn học Việt Nam hiện đại Kim Lân được biết đến là cây bút chuyên viết truyện ngắn Ông viết rất hay về cái thú phong lưu đồng ruộng chấm. Vợ Nhặt là một trong những truyện ngắn xuất sắc được viết vào năm 1954, là đứa con tinh thần khẳng định tên tuổi của ông trên văn đàn Việt Nam. Chuyện được rút trong tập Con chó xấu xí xuất bản năm 1962 Và chuyện ngắn này thấm đẫm tinh thần nhân đạo khi phản ánh cuộc đời nghèo khổ cơ cực và khát vọng hạnh phúc của người nông dân trong nạn đói năm 1945 Ok chưa ạ? Các bạn lưu ý giúp chị này Đây là cái cách viết đơn giản nhất Thật ra ấy, là các bạn có thể điều chỉnh một chút xíu thôi thì sẽ làm cho cái cách viết của chúng mình kiểu được nâng tầm, sẽ trở nên hay ho hơn rất là nhiều. Chị lấy một cái ví dụ đơn giản nhé. Các em có thể lấy một cái nhận định của nhà văn Nguyên Hồng. Được không ạ? Chúng mình có thể lấy một cái nhận định của nhà văn Nguyên Hồng khi nói về Kim Lân để dẫn vào cái phần này và làm cho cái phần này trở nên hay ho hơn nhá. Ví dụ như thế này. Nhà văn Nguyên Hồng, người bạn cùng thời của nhà văn Kim Lân đã từng đưa ra một lời phán truyền thần về tác giả này. Đó chính là gì nhỉ? Kim Lân là nhà văn nguyện một lòng đi về với đất, với người, với thuần hậu nguyên thủy của cuộc sống nông thôn. Chấm. Quả thực là như vậy, trong những trang viết của mình, Kim Lân đều dành phần lớn thời gian để viết về hình ảnh những con người lao động, những gì ạ, à? những con người lao động ở miền quê đồng bằng Bắc Bộ. Chấm. Và Vợ Nhặt là một trong số những tác phẩm thuộc về đề tài này. Vợ Nhặt được sáng tác vào năm 1954, có tiền thân là tiểu thuyết xóm ngụ cư, được sáng tác vào những ngày đầu khi cách mạng tháng 8 thành công vào năm 1945, 45 nhưng sau đó đã bị thất lạc bản thảo. Đến năm 1954 khi hòa bình lập lại, dựa vào một phần cốt truyện cũ thì Kim Lân đã viết thành truyện ngắn vợ nhặt. Tác phẩm được in trong tập Con chó xấu xí và xuất bản năm 1962. Đây bên cạnh là một thiên truyện viết về cái đói thì còn là sự khẳng định cho tâm hồn cao đẹp của những con người Việt Nam dù bị dồn đẩy đến bước đường cùng. Đó là một bài ca về tình người đúng nghĩa. Ví dụ là như vậy. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Tức là gì ạ? Sẽ có những cái cách chỉ cần thay đổi một chút xíu xíu xíu thôi là các bạn sẽ thấy là cái cách viết của mình nó sẽ khác đi rất nhiều và nó hay ho hơn rất nhiều. Vẫn là những cái ý mà chúng ta thể hiện. Các em ơi nào, mỗi bạn giúp chị một cái chia sẻ nhá. <laughs> mỗi bạn giúp chị Hiên một một một nút chia sẻ nhá. Mặc dù ngày hôm nay đã rất là muộn rồi nhưng mà chị không bao giờ nghĩ được là lại có nhiều bạn lên xem như thế này. Ngày hôm nay chị nói thật, là chị chỉ xác định là lên để phát trực tiếp với các bạn cho các bạn đỡ nhớ chị thôi <laughs> chị nói thật đấy ngày hôm nay lên đây là chỉ xác định cái tinh thần là để cho các bạn đỡ nhớ chị thôi nhưng mà không ngờ là lại có nhiều bạn như thế này Nên là mỗi bạn cho chị một cái chia sẻ đi xem nào <laughs> Xem là là là có yêu thương chị nhiều không nào <laughs> Được không ạ? À? Không nghĩ là nhiều bạn lại thức khuya đến thế đâu Rồi các em ơi các bạn ơi nhá, lưu ý giúp chị nhá Thì đấy là một trong những cái cách mà để chị hướng dẫn cho các bạn Chúng mình có thể linh hoạt hơn Trong cái việc mà chúng ta viết cùng cũng với một cái luận điểm thôi Nhưng mà chúng mình sẽ thấy rằng là cái cách viết nó sẽ trở nên sinh động hơn rất rất rất rất là nhiều Nha <laughs> Chị không mệt sao à <laughs> Chị bình thường mà mệt gì Chị còn vừa dậy xong một ca rồi đấy Nhá Chứ không phải là là hôm nay không dậy đâu <laughs> Rồi đồng ý Bây giờ chúng mình sẽ cùng đến với cái phần chính này Đấy là cái phần luận điểm về tác giả tác phẩm nhá Đấy là phần luận điểm 1 về tác giả tác phẩm xong rồi nhá Bây giờ chúng mình sẽ cùng với nhau chuyển sang luận điểm số 2 này Như chị đã nói rằng Đây là luận điểm quan trọng nhất của chúng mình <laughs> Sao hôm nay chị bảo chúng mình nghỉ ngơi cơ mà Toàn mấy cái đứa ở trong các khóa học của chị đang kêu ca đấy Tại vì là tuần vừa rồi học kiểu học học nhiều quá Học vùng với các bạn ấy nhiều quá Thế là chị ấy bảo là Thôi cho các bạn nghỉ một buổi nhưng mà hôm nay đấy nói là nghỉ nhưng mà cuối cùng lại xuất hiện ở trên này đây đúng không <laughs> rồi đồng ý mỗi đứa cho chị một cái chia sẻ để động viên tinh thần đi chứ lại nhá rồi các bạn ơi <laughs> ngày nghỉ quý giá <laughs> <laughs> Nào các bạn ơi, nào, bây giờ quay trở lại đây luận điểm số 2 này. Hãy nhớ rằng là ở đây là chúng ta đang có phân tích văn xuôi và cụ thể ở đây chúng ta có cái dạng đó chính là phân tích về nhân hình tượng nhân vật. Cụ thể là diễn biến tâm trạng nhân vật. Đúng không? Cụ thể là diễn biến tâm trạng nhân vật. Đúng chưa? Thế thì ở đây các bạn sẽ phải thiết lập được cho mình một cái dàn ý nhá Các bạn phải thiết lập cho mình được một cái dàn ý thật là khoa học cho chị và cụ thể cái dàn ý khoa học mà chúng mình nên có khi chúng ta phân tích một cái hình tượng nhân vật và cụ thể là diễn biến tâm trạng của nhân vật sẽ là cái thứ nhất, các bạn sẽ khái quát chung về nhân vật. Trong phần khái quát chung này, các bạn làm ơn nêu cho chị một số vấn đề về cái thứ nhất, đó là về lai lịch. Cái thứ hai, đó là về ngoại hình. Cái thứ ba, đó là về số phận. Được không ạ? À? Đây là những cái đầu tiên mà các bạn cần phải nêu ra giúp cho chị nhá được không ạ? À? Đây là cái đầu tiên mà các bạn cần phải nêu ra giúp cho chị nhá, được chưa? Sau khi đã làm xong cái ý khái quát chung thì chúng mình sẽ có một cái phần quan trọng nhất đó chính là gì nhở? À, đó chính là làm rõ về diễn biến diễn biến tâm trạng của nhân vật và cụ thể ở đây Chị đã chia cho các bạn rồi Cái diễn biến tâm trạng nhân vật của chúng mình Sẽ trọng tâm ở đây bao gồm là ba trạng Thứ nhất Trên đường về nhà Trên đường về nhà này Về đến nhà Về đến nhà Và cuối cùng là buổi sáng hôm sau và các bạn phải hết sức lưu ý giúp cho chị một điều là Khi mà chúng ta đã làm về phân tích văn xuôi rồi Thì các bạn nên chủ động nắm bắt các cái chi tiết nhá Nên chủ động nắm bắt các cái chi tiết quan trọng Và từ cái chi tiết quan trọng này Chúng mình sẽ suy ra được tâm trạng của nhân vật qua từng phân đoạn Được không nào? qua từng phân đoạn Ok chưa? Hết sức lưu ý giúp cho chị điều này Hết sức lưu ý giúp cho chị điều này nha được chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau thử tìm hiểu xem sao Bây giờ thì chúng mình sẽ cùng với nhau thử tìm hiểu xem sao nhá Nhưng mà trước tiên nào, các bạn ơi Các em ơi, chốt lại giúp chị Là các bạn có hiểu những gì mà chị vừa chia sẻ cùng với các bạn không? Các em có hiểu không? Có hiểu về những cái thứ mà chị đang kiểu như là rất là khoa học với các em như thế không? <laughs> Nào mấy đứa À vẫn còn rất là nhiều người đang muốn ờ, đăng ký à Đăng ký khóa học 10 ngày à <laughs> Đúng rồi, đấy là một cái khóa học siêu hot luôn <laughs> Siêu hot là vì ngày nào các bạn ý cũng hành hạ chị đến cái mức mà kiểu học mệt mỏi kinh khủng luôn Nhưng mà các bạn ý lúc nào cũng bảo là chị ơi em sướng á Kiểu thế Chị không hiểu kiểu gì Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi đây này Nào các bạn ơi, các bạn có hiểu không nhở? Các bạn có hiểu không nhở? Hãy nhớ nhá đây là cái việc chúng ta đang khoa học mọi vấn đề để chúng ta chỉn chu được bài viết của mình đấy. Nên là các bạn hãy chú ý tưởng rằng không quan trọng nhưng mà thực tế lại là rất quan trọng. Được không nào? Thế thì bây giờ cụ thể đối với cái phần khái quát chung này thì chúng mình nên viết như thế nào? Trời ơi, nếu như mà các bạn mà đã gì ạ? Nếu như mà các bạn mà đã học về gì ạ? Về kiến thức nền, về nhân vật chàng rồi ấy thì chắc chắn là cái này các bạn sẽ nắm rất là rõ luôn Nắm trong lòng bàn tay luôn Đúng không? Cụ thể nhá Ví dụ đây Đây ạ à, Ví dụ ví dụ như thế này <laughs> Đây rồi nhá Như sau Anh cu chàng là nhân vật chính trong chuyện Là một người dân ngụ cư Tầng lớp thấp hèn nhất trong xã hội lúc bấy giờ anh sống quạnh hiu cùng với người mẹ già ở căn nhà tồi tàn, sống bằng nghề kéo xe bò thuê. Hơn nữa, anh còn là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa, là người xấu xí và thô kệch. Dường như cái nghèo và cái xấu như một lời khẳng định đinh ninh rằng anh nhất định sẽ ế vợ. Nhưng bên trong người đàn ông ấy lại là những phẩm chất rất đáng để trân quý. Hòa đồng với bọn trẻ trong xóm, nhân từ, trượng nghĩa và sẵn sàng đãi thị bốn bát bánh đúc cưu mang một người đàn bà lạ mặt giữa ngày đói khủng khiếp, có trách nhiệm với gia đình và có khát vọng về cuộc sống hạnh phúc, về tương lai tươi sáng. Được không ạ? À? Cụ thể là như vậy. Ví dụ là chúng ta có thể trình bày như thế. Hoặc là các em có thể viết theo cách khác. Được không nào? Ví dụ nhé, chúng ta có thể diễn đạt theo một cái cách khác cũng với những cái ý mà chúng ta đã có trong phần kiến thức nền. Nhân vật anh cu chàng được ờ, gây ấn tượng trong những trang văn của Kim Lân với hình ảnh của một người đàn ông được coi là sự đẽo gọt sơ sài của tạo hóa. Anh ấy vừa xấu xí vừa thô kệch, công việc lại không ổn định. Đó là làm nghề kéo xe bò thuê, chấm. Anh ta sống cùng với người mẹ già trong một căn nhà lúp xúp, một căn nhà nhỏ lúp xúp ven sông và dường như không có một chút hứa hẹn nào về tương lai cả. Đã vậy, anh ấy còn hơi dở tính, rất hay lầm bầm tính toán trong, rất hay lầm bầm trong miệng và thường có thói quen ngẩng mặt lên trời cười hành hạch. Có lẽ chính vì tất cả những điều này mà số phận đã đóng đinh cho nhân vật này sẽ ế vợ. Nhưng không ngờ một điều rằng, trong gì ạ? À, trong những ngày đói cùng cực năm 1945, một chuyện gì ạ? Khó tin nhưng có thật đã xảy ra. Anh cu chàng đã nhặt được vợ. Được không ạ? Ví dụ là như thế nhá Thì các bạn có thể chủ động để chúng mình thay đổi, chúng mình biến hóa cái cách diễn đạt của chúng ta Để có thể làm cho cái phần chúng ta viết nó trở nên trôi chảy hơn, hay hơn Nhưng vẫn đầy đủ những cái ý mà trong ba em điểm cần Ok chưa nào? Được không ạ? À? Nhá Rồi, bây giờ các bạn ơi, chú ý ở đây cho chị này Ở đây cho chị tiếp tục Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về diễn biến tâm trạng của nhân vật này nhá. Tiếp theo là chúng ta sẽ nói về diễn biến tâm trạng của nhân vật này. Ôi dồi mệt quá nhở Nói với các bạn chị cứ Chị cứ phải hết hơi này à Hà các bạn ơi nào <laughs> Quay trở lại đây nhá Chúng mình sẽ có diễn biến tâm trạng của nhân vật này Cụ thể là đây như chị đã nói rồi Nếu như kể từ cái việc là trên đường về nhà Được không ạ? À? Chúng ta sẽ còn có mốc thứ nhất là trên đường về nhà Mốc thứ hai là về đến nhà và mốc thứ ba là buổi sáng hôm sau Khiếp mấy đứa này đang nịnh chị thế Hả? Mấy đứa này đang nịnh chị thế đây là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm nhá Em có thể tìm mua tại fanpage Học Văn trị Hiên nha Duy nhất độc quyền tại Học Văn trị Hiên nha Được không nào? Hôm nay đang được free được free ship sách đấy Được miễn phí vận chuyển đấy nhá Được không nào? Đấy, ok chưa? Rồi thế thì chúng mình sẽ cùng làm rõ từng cái phần này thôi Đối với mỗi phần này thì chúng mình sẽ lựa ra những cái chi tiết quan trọng nhất để chúng ta phân tích Chẳng hạn ví dụ như trên đường về nhà thì chúng ta thấy được một cái tâm trạng rất là phớn phở đúng không ạ? Đó là cái nụ cười tùm tím, đó là cái sự thích trí của nhân vật anh cu chàng Và đây chính là cái thời điểm mà dường như người đàn ông này đang quên đi tất cả những cái sự đói khát ở phía trước Chỉ còn tình nghĩa với người đàn bà đi bên thôi, đúng không ạ? Thế thì có thể thấy là từ những cái con người xa lạ nhưng bây giờ trên cái chặng đường về nhà thì anh cu chàng và người vợ nhặt đã có được một cái sự kết nối nhất định với nhau. Ví dụ chúng ta có thể viết như thế này nhá. Ví dụ chúng ta có thể viết như thế này nhá. Trên đường dẫn thị về nhà. Vốn dĩ chàng là một người có khát vọng hạnh phúc hơn ai hết. Gặp thị chỉ hai lần khi cái đói khủng khiếp đang tràn về chàng hào phóng đãi thị bốn bát bánh đúc. Hơn thế còn quyết định dắt thị về làm vợ. Đây là một quyết định lớn trong cuộc đời của anh. Ban đầu, đó chỉ là một cái tặc lưỡi liều lĩnh, nhưng thực chất lại là khát vọng hạnh phúc đang âm ỉ thôi thúc anh làm thế. Bởi chàng rất muốn có được hạnh phúc. Điều này thể hiện rõ hơn trên đường về nhà. Hôm nay, chàng có vẻ gì khác lạ lắm bắt đầu đưa ra dẫn chứng đấy các bạn ạ nhá bắt đầu đưa ra dẫn chứng đấy được không nào à, có một vẻ gì khác lạ lắm Hắn có một vẻ phớn phở khác thường, tùm tìm cười nụ một mình và hai mắt thì sáng lên lấp lánh. Nếu như những ngày qua, chàng chỉ cười ngờ nghệch, cười ha hà thì hôm nay ta lại thấy một nụ cười hoàn toàn khác, đó là một nụ cười tùm tìm, cái cười hạnh phúc, cười mừng vui, vì ngày hôm nay anh đã có vợ. Sự thay đổi về nụ cười chính là một trong những sự thay đổi rõ rệt nhất bởi từ bây giờ. Anh ý thức được rằng mình không còn là con trẻ, anh phải có trách nhiệm nhiều hơn và đó cũng chính là dấu hiệu hạnh phúc đầu tiên của người đàn ông này. Hạnh phúc đến thật bất ngờ, bất ngờ đến mức anh quên đi cả cái đen tối trước mắt no hay đói, sống hay chết, đều là những câu chuyện của những ngày sau. Điều quan trọng nhất bây giờ là tận hưởng hạnh phúc. Khi có vợ rồi, người đàn ông ngờ nghệch ấy cũng trở nên chu đáo, tâm lý hơn. Khi dắt thị vào đánh một bữa no nê, mua cho thị vài món đồ để về nhà chồng. Và hôm nay, chàng cho phép mình được một lần coi thường đồng tiền để mua hai hào dầu thắp lên cho sáng sáng cả tương lai của hai vợ chồng. Qua từng hành động, từng suy nghĩ, chàng đều thể hiện khát vọng hạnh phúc rất mãnh liệt của mình. Và dường như đối với người đàn ông này, những tâm tối trước mắt không còn là những suy nghĩ băn khoăn ở trong đầu anh nữa, mà thay thế vào đó chính là tình nghĩa với người đàn bà đi bên từ sự xa lạ hai con người hai con người này dần dần đã trở nên thân mật với nhau và có lẽ tất cả những điều này đều xuất phát từ khát vọng hạnh phúc sâu thẳm bên trong người đàn ông thô kệch được không ạ à? ví dụ là như thế các em ơi được không ví dụ nhá được không ạ à? ví dụ là như vậy được chưa tương tự như thế thì các bạn có thể chủ động phân tích cái này Khi về đến nhà Và các bạn có thể chủ động phân tích buổi sáng hôm sau Ok chưa ạ? Đồng ý không nào? Nhá Có thể chủ động phân tích khi về đến nhà Và có thể chủ động phân tích buổi sáng hôm sau được chưa nào? Sau đấy thì chúng mình sẽ cùng với nhau làm cái luận điểm 3 là các bạn làm rõ về giá trị nhân đạo. Thì chúng ta thấy rằng là giá trị nhân đạo ở đây được hiểu một cách đơn giản đó là một cái giá trị căn bản của một tác phẩm văn học chân chính đúng không ạ? Và chúng ta thấy rằng là khi nói về giá trị nhân đạo ấy thì chúng mình sẽ được thể hiện trên bốn cái phương diện cơ bản. Một cái tác phẩm thể hiện được cái giá trị nhân đạo sẽ thể hiện trên bốn cái phương diện cơ bản và bốn phương diện đó sẽ bao gồm một đó là tố cáo. Các bạn biết cái này không? Các em biết những cái khái niệm này không các bạn? Các bạn biết cái có biết cái khái niệm này không? <laughs> Sao ví dụ của chị nó mướt thế ạ? À? Nếu mà bây giờ các em đặt sách thì chắc là chỉ khoảng 2, 2 ngày thôi 2-3 ngày thôi, nói chung nhanh lắm Bây giờ vận chuyển nhanh kinh khủng luôn đấy Chỉ tầm 2-3 ngày thôi Những bạn nào mà 2K3 mà muốn vớt phát thêm một ít điểm Thì có thể mua sách này về để ôn cấp tốc cũng được Nhá Ôn cấp tốc cũng được các bạn ạ à. Nhá Cái thứ nhất là tố cáo Được chưa Cái thứ hai là đồng cảm trân trọng. Đồng cảm trân trọng. Được không nào? Cái thứ ba là ngợi ca. Được không? Và cái cuối cùng đó chính là mở đường cho nhân vật nhá. Đó chính là mở đường cho nhân vật. Thì đây chính là bốn cái yếu tố mà chúng mình cần phải làm rõ. Được không ạ? À? Cần phải làm rõ được chưa? Khi mà chúng ta nói về giá trị nhân đạo của một tác phẩm Thì các bạn sẽ lưu ý là thật ra nhé Chuyện ngắn vợ nhặt của nhà văn Kim Lân nói riêng Nói chung hay là khi mà chúng mình phân tích về tác phẩm uh, Khi mà chúng mình phân tích về nhân vật anh cu chàng nói riêng Thì chúng ta đều thấy là cái giá trị nhân đạo này được thể hiện rất là rõ luôn Tố cáo ở đây đó chính là tố cáo bọn thực dân Pháp, bọn phát xít Nhật đã đẩy gì ạ? Đã đẩy nhân dân Việt Nam vào trong một cái hoàn cảnh một cái hoàn cảnh khốn cùng đó là nạn đói năm 1945. Với những giây phút dùng mình khi mà từ Quảng Trị đến Bắc Kỳ hơn 2 triệu đồng bào ta chết đói đúng không ạ? Khi mà ra đường người đói chết như ngả dạ và đẩy những con người lao động vào cái hoàn cảnh là gì ạ? Họ phải bán đi cả cái nhân phẩm của mình để cần được sống. Sự đồng cảm trân trọng ở đây đến từ gì ạ? Bởi vì là rất là xót thương cho số phận của họ, cho những con người đang bị dồn đẩy đến đường cùng ấy. Và cũng chính vì điều này mà Kim Lân đã khám phá và phát hiện ra những cái vẻ đẹp phẩm chất hay nói cách khác giống như cách mà Nguyễn Minh Châu nói. Đó chính là những cái hạt ngọc ẩn giấu bề sâu tâm hồn của con người. Ngợi ca những cái vẻ đẹp tâm hồn của họ, đó là lòng ham sống đó là khao khát tự do, đó là niềm tin vào ngày mai tốt đẹp, đó là tình người mà họ dành cho nhau và thực sự họ cực kỳ mong muốn được sống và sống cho ra một con người. Thêm vào đấy với cái cách kết thúc mở thì nhà văn cũng đã tạo ra cái gì nhở? Tạo ra cái hướng đi cho nhân vật và hướng đi đó không có gì khác ngoài việc là hướng tới ánh sáng của Đảng, ánh sáng của cách mạng. Chính họ sẽ là những con người mà sẽ đứng lên để đòi lại tự do, hạnh phúc và tương lai cho chính bản thân mình được không ạ? Thì cái giá trị mở đường ở đó thì các bạn cũng sẽ lưu ý giúp chị. Sau đấy thì các bạn sẽ kết à, khái quát về giá trị nội dung nghệ thuật và các bạn sẽ tiến hành kết bài thôi. Nhá, phần kết bài này thì cũng rất là đơn giản thôi, chỉ cần à, khẳng định lại vấn đề mà chúng mình vừa phân tích. Sau đó thì các bạn sẽ làm gì ạ? À, sau đó thì các bạn sẽ chủ động đưa ra gì? Các bạn sẽ chủ động đưa ra những cái cảm nhận cá nhân của các em về tác phẩm này. Như vậy là ok, nhá. Được không? Đồng ý không? Ok chưa? <laughs> ok chưa? <laughs> Rồi nhá à, Thì các bạn ơi Tình hình là như thế Ngày hôm nay chị chia sẻ với các bạn Một cái đề nho nhỏ nhưng mà cũng quan trọng to to để các bạn có thể lưu tâm bởi vì biết đâu là đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm nay sẽ vào tác phẩm này thì sao? Sẽ vào phần mà chị vừa mới chia sẻ cùng với các bạn thì sao? Đúng không? Nên là chị rất hy vọng là các bạn có thể chủ động ôn tập thật là kỹ càng trong giai đoạn này. Đối với 2K3 ấy nếu mà không tự ôn tập được ấy Thì nhanh chóng tìm hiểu thông tin khóa học 10 ngày Mặc dù khóa này đã đi được một nửa thời gian rồi Nhưng mà chị nghĩ là vẫn kịp Bởi vì vẫn có phần video clip để các bạn xem lại Đối với bạn nào mà muốn tham khảo thêm sách Thì chị nhắc lại đây là cuốn tuyển tập 50 bài văn mẫu trọng tâm Hộp, hộp nhạc văn chương của học văn chị Hiên đấy Được không nào? Ok chưa? Ủa không có liên hệ hả? Phần đấy thì các bạn sẽ phải chủ động chứ <laughs> Được không nào? Chốt lại là như thế chốt chốt chốt chốt là như thế được không ạ thật ra thì khi mà tìm hiểu về tác phẩm vợ nhặt của nhà văn kim lân ấy vượt lên trên giá trị của một tác phẩm văn học Bản thân chị cảm thấy rằng mặc dù tác phẩm này ra đời từ năm 1954, thế nhưng đến với đến thời điểm hiện tại bây giờ thì tác phẩm này dường như vẫn còn đang giữ nguyên cái giá trị của mình. Những con người lao động trong hoàn cảnh lúc bấy giờ như là chàng, như là bà cụ tứ, như là người vợ nhặt Tất cả họ đều là những con người dường như đang bị cái đói, cái khổ dồn đầy đến đường cùng. Thế nhưng chúng mình có thể nhìn nhận thấy rằng là người ta khổ như thế mà người ta vẫn còn neo đậu vào nhau để hướng tới ánh sáng của cuộc sống. Ở thời điểm hiện tại bây giờ chúng ta cuộc sống của chúng ta đã được cải thiện hơn rất nhiều. Có lẽ cũng chính vì thế mà đôi khi ấy, cái việc mà chúng mình đối mặt với khó khăn đôi khi khiến cho chúng ta cảm thấy yếu mềm hơn hay sao? Bản thân chị thì khi mỗi lần đọc lại vợ nhặt, những cái ám ảnh ở trong chị không phải là tiếng quạ gào lên từng hồi thê thiết, không phải là cái bóng người đi lại giật giờ như những bóng ma, không phải là mùi ẩm thối của rác rưởi và mùi gây của xác người. Mà tất cả những cái gì chúng ta có ở trong này chị cảm nhận được sâu sắc hơn, đó chính là sức mạnh lớn lao của tình người nhờ có tình người những con người dường như là đang ở trong cái gì ạ trạng thái kiệt cùng của sự sống đang đi giữa cái ranh giới mong manh của sự sống và cái chết đã thực sự có một đôi bàn tay nắm lấy tay của họ để rồi đưa họ đến với sự sống thực sự chứ không phải đứng ở trên ranh giới của sự sống và cái chết nữa dẫu rằng những ngày phía trước sẽ còn mỏng manh thế nhưng tác phẩm này đã gieo lên trong chúng ta một cái niềm tin lạc quan về cuộc đời rồi sẽ thay đổi chỉ cần con người sẵn sàng thay đổi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 một cái ranh giới mà các bạn sẽ vượt qua. Thế nên điều quan trọng các bạn cần phải có đủ nghị lực, niềm tin và sức mạnh để vượt qua ranh giới này. Chị chúc cho các em ở trong thời gian ôn tập cuối cùng này sẽ có được cho mình những cái trải nghiệm tốt nhất, tích lũy cho mình những kiến thức tốt nhất, có được một tinh thần tốt nhất để chúng mình sẽ đạt được một kết quả tốt nhất các bạn nhé. Được không ạ? Vượt lên trên giá trị của một tác phẩm văn học thì đến bây giờ chúng ta cảm nhận được những điều còn lớn lao hơn thế mà đúng không? Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và lại các bạn ở trong phát trực tiếp nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn của chị.